với mục tiêu nâng cao năng lực quản lý điện năng và góp phần chuyển đổi số trên địa bàn, điện lực Khoái Châu đã quyết tâm hoàn thành lắp đặt mới 30.000 công tơ điện tử thay cho số công tơ cơ. Huyện Khói Châu hiện có lượng khách hàng sử dụng điện lớn nhất tỉnh Hưng Yên với trên 75.000 khách hàng. Trong 7 năm qua, đơn vị đã lắp đặt được 45.000 công tơ điện tử đo từ xa. Phấn đấu hết năm nay sẽ hoàn thành việc thay thế 30.000 công tơ còn lại bằng công tơ điện tử đo từ xa. Việc vận hành 100% số công tơ điện tử sẽ giúp người trực có thể theo dõi biến động các thông số về dòng điện và điện áp nhanh nhất thông qua mạng Internet như sóng 3G và 4G. Đồng thời, việc truyền dữ liệu của công tơ điện tử về máy chủ cũng giúp khách hàng sử dụng điện quản lý lượng điện tiêu thụ hàng ngày của mình thông qua việc truy cập app EVN để từng bước hiện đại hóa lưới điện, góp phần vào hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của ngành điện Hưng Yên. Điện lực Khói Châu năm 2023 quyết tâm phấn đấu hoàn thành thay thế 100% công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có đo xa, giúp khách hàng có thể kiểm soát sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày mọi lúc mọi nơi.